Trước mặt tiền đã được lắp đặt cửa cuốn điện, cửa kính cường lực hai cánh với điểm nhấn là hai chậu cây xanh hai bên. Diện tích căn nhà là 40 m2, xây 4 tầng, móng cọc bê tông, không cột, tường 20. Gia chủ phải nói là người có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời khi trang trí phòng khách nhìn thật hiện đại. Những tiểu tiết nhỏ như bức tranh, cây, hoa, bàn ghế, vân vân được sắp đặt rất tỉ mỉ. Tiến vào phòng bếp, tôi cảm nhận được không khí ấm cúng, gian bếp nhỏ xinh với tủ bếp làm từ nhựa cao cấp. Nơi đây, các bà nội trợ sẽ tha hồ thổi hồn vào những món ăn ngon cho cả gia đình quây quần bên bữa cơm. Tầng một còn được bố trí một nhà vệ sinh ẩn dưới gầm cầu thang, vừa tiện cho sinh hoạt lại không bị lộ. Cầu thang kính tây gỗ, mặt đá cao cấp. Cùng tôi lên tầng 2 nào. Các bạn thấy mỗi chiếu nghỉ đều được chủ nhà kê chậu hoa, phải nói chủ nhà rất yêu thiên nhiên tầng 2 với cấu trúc 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Phòng ngủ nhỏ xinh, các bé sẽ rất thích cách bố trí phòng như này. Mỗi phòng gia chủ đều treo một biển gỗ với chủ đề riêng từng phòng, thật dễ thương. phòng ngủ với cửa sổ thoáng mát, sáng dậy mà mở rèm ra đón ánh sáng tự nhiên thì thật tuyệt vời. Nhà vệ sinh đã đầy đủ thiết bị, kèm thêm cabin tắm đứng và chất liệu đều của hãng Toto. lên tầng 3 với thiết kế phòng thờ, sân phơi và kho để đồ. Tiện ích xung quanh vô cùng thuận lợi,